cost record ok vẫn chờ đỏ rồi mọi người uh, sẵn sàng nhá mọi người uh, vào uh, đăng nhập sàn và nếu mà mọi người uh, thấy nhận định của mình trùng máu với cả mọi người thì mọi người có thể vào lệnh không trùng máu thì có thể bỏ qua nhá Ngày này thì uh, ưu tiên bắt đỏ này cây order giữ nguyên thế này ưu tiên bắt đỏ này nhưng mà nhỏ volume như này đánh đỏ nhá tại vì uh, cái nến này nó đang ờ, ở giữa cái cản giá này nó đang ở gần cái cản giá này với cả nó bằng cái đáy bên cũ bên này này thì nó có khả năng bật lên nhá nó có khả năng bật lên nó đóng nến bằng cái đáy cũ bên này luôn này. mọi người có vào lệnh thì uh, giảm volume lệnh này có ai giảm volume không giữ giá luôn giữ giá cây xanh luôn Ê, một giây nữa không số kịp có ai vào được lệnh này không đã ưu tiên cùng order đã ưu tiên cùng màu order á Đúng rồi. nãy nãy ở đoạn đoạn bên này thì nó cũng màu order nhưng tại nó đang ngược lệnh này bỏ qua nhá lệnh này bỏ qua mọi người lệnh này ờ, mình đang mải đọc và ờ, tương tác của mọi người nhưng mình không ờ, canh lệnh như lệnh này nếu mà mình đánh cũng vẫn sẽ đánh đỏ thôi hiện tại ưu tiên bắt đỏ nha mọi người không không không bắt được xu hướng bây giờ nha không bèn với xu hướng nhá Hiện tại tính cái ở cái lệnh này thì mình đang thua một lệnh nhá và mình đã báo mọi người ai vào lệnh thì có thể giảm volume cây nến order này ờ, đóng bằng cây nến đỏ trước thì ưu tiên bắt đỏ xuống nóng như thế này vẫn đánh đỏ được rút dơ bỏ qua rút xuống đỏ vẫn đánh đỏ được giữ nguyên này đánh đỏ đúng nhá chờ đến dây cuối nha mọi người đỏ nhá đỏ nhá ừ. đo xong lại bật lên đánh đo xong lại bật lên rồi bật mạnh luôn nhỉ <laughs> có ai vào lệnh không có ai trùng máu vào lệnh không ok mình thu hai lệnh nha mình sẽ tính những lệnh mình đọc còn mọi người ờ, kịp hay không thì tùy ờ, tùy tùy từng người có người vào ờ, kịp có người có kịp đúng không thì mình vẫn tính là mình mình sẽ tính là mình những lệnh mình đọc lên mọi người nhớ nhá nếu mà trùng máu với nhận định mọi người mọi người có thể vào lệnh không trùng máu mọi người có thể bỏ qua nhé lệnh này mình bỏ qua này. hai đường ma mình cắt nhau rồi lệnh trả trên uh, trên xanh dưới đỏ trên xanh dưới đỏ Cái này chưa rõ ràng nên là mình chưa phân tích nhá. MA đo nằm trên lá xanh. Này đứng im luôn này. Lệnh này thì ưu tiên bỏ qua này. Lệnh này bỏ qua đó mọi người. Lại thua đúng hai cây ờ, hai cây xanh. Thua cây này, cây này, cây này mọc luôn hai cây luôn hiện tại thì vẫn ưu tiên tìm lệnh đỏ thôi nên rất phết cản dâu và cản giá rút dâu xuống đỏ đánh đỏ order order màu đỏ đánh đỏ nhá lên xanh bỏ qua nhá rồi dây cuối nhá mọi người lên xanh bỏ qua nhá xanh bỏ qua xanh bỏ qua đi cây chống ờ, và cản giá này thì ờ, bỏ qua đi à, vẫn xuống cái order này lên cao thì nữa mình phải đánh đỏ được hướng dài thế nhỉ xuống dài thế ưu tiên bắt đỏ nha có ai bắt đỏ từ, từ đầu bảng không bắt đỏ từ đầu bảng thì đang lãi đánh như đánh đều tay đang lãi cái này ờ, xanh lên cao đóng đặc mất đỏ rút xuống đỏ này ờ, qua cản già đánh đỏ này đi xa nhỉ đi xa vẫn đỏ nhá để đi dài quá em ngắn này lại rút lên cây rút lên là dính ờ, ba cây ba cây lọt khe ok tôi ba lệnh nhé, có ai kịp lệnh vừa rồi không có ai kịp lệnh vừa rồi không Đấy, đánh uh, ưu tiên bắt đỏ mà dính uh, đúng ba cây xanh luôn dã man ba cây xanh trên này <laughs> cây này thì bỏ qua thôi em bỏ qua thôi Ê bỏ qua mọi người. những cái tên bỏ qua thì nó chả rất là đẹp là mọi người kịp lệnh kịp kịp mỹ hạnh âm một ok ok mọi người đang âm mấy nhỉ mọi người âm mấy uh, chat lên phần zoom giúp mình nhá cái đổi bảng bỏ qua mọi người đang âm mấy những ai ờ, vào ờ, lệnh có ai vào lệnh không những người vào lệnh tương tác với trên trên zoom với mình nhỉ đột đến cái giật xuống đỏ luôn này vẫn vần tí đi bộ lên xanh mang thanh âm hai ok kéo xuống sâu này đi bộ lên được không không ai đánh ngược mình à <laughs> dính ba cây lọt khe để phải chấp nhận thôi Đấy, kịp không ừ, không lên được cây mùi đâu cái này uh, order màu gì đánh ngược màu nhá order màu gì đánh ngược màu nhá đánh đỏ cái này đánh đỏ này hay dính toàn là dính lọt khe hơi bị nhọn mọi người nhớ quản lý vốn nhé có thể điều tay ờ, bị rủi ro mỗi người khác nhau có người có thể gấp lệnh có người đánh điều tay ok win ok win ai ờ, mình nhận mình ờ, phân tích và ai ờ, trùng máu thì mọi người có thể đánh theo không trùng máu thì đánh ngược hoặc là ngồi xem nhá cây này order xanh bắt đỏ tiếp xanh cao lên chút nữa đánh đỏ tín hơn này thôi thế thôi đỏ đi ôi xuống đi đây làm gì nữa xuống xuống đi kéo xuống anh em ơi kéo xuống cái này uh, có ai gấp lệnh không cái này khá đẹp để gấp lệnh nhưng mình đang đi đều ok Quyên nhá Quyên xuống ta phải xuống nhỉ cái này order xanh order xanh không cắt hai m hai đường a thì vẫn ưu tiên bắt đỏ nhá không cắt hai đường a nhá mọi người chờ giây cuối nhá đừng bắt tội nhá thôi đứng im đấy thôi được không cắt hai đường a cắt mà xanh thôi thì vẫn đánh được đỏ nhá đỏ đi đỏ Úi rồi bật luôn xanh này Thôi lên nhanh xuống nhanh lên nhanh xuống nhanh Ui, lên cao thế xuống đi xuống đi bộ xuống không đừng im luôn này không xuống nữa rồi mọi người ạ nhìn kiểu này không xuống không không kịp rồi ok đấy đỉnh đúng cây mọi người đang uh, âm mấy hay dương mấy nhỉ hay là đang hòa nhỉ cây ờ, nến này ờ, bỏ qua nhá cái nến này bỏ qua đi nếu ai bắt cầu đỏ thì ờ, có thể cứ đu cứ đu đỏ tiếp mà cây này thì mình ưu tiên bỏ qua tại uh, nến nó cắt hai đường ma rồi ok có người âm 2 hòa có người âm 1 đó cây này bắt đỏ tiếp thì à, bị gãy cầu cầu không dài lắm dài ba bốn hai ba cây này rút lên xanh có thể xem xét bắt xanh nhé còn rút dâu rút dâu đỏ thế này thì có thể bỏ qua này bốn tay này rút lên xanh bắt xanh đỏ bỏ qua ui bấm không kịp rồi à? dây cuối nó rút lên xanh có ai bấm kịp lệnh này không một một dây nó mới nhích thành màu xanh lên nào có những ai kịp thì ờ, ăn nào kịp hạnh kịp ok chúc mừng mọi người Đấy, đúng giây cuối mình còn không bấm kịp luôn mình bảo nó lên xanh thì đánh xanh ok Nguyễn Hà đang âm hai vừa rồi có vào được ở ờ, lệnh này không lệnh vừa rồi không có thể trả luôn một cái cầu xanh ngắn ngắn con này rút lên xanh bắt xanh tiếp giảm volume nhá giảm volume tại vì giảm volume nào màu gì màu gì xanh ạ à. đẩy lên anh em ơi lên Đây nào. Rồi. Có ai vào được không? Lệnh này chắc phải kịp chứ. Lệnh, lệnh này mọi người phải kịp hết. đọc sớm mà. Nguyễn Hà Dương chưa? Ok Nguyên nhá. Cộng 2 rồi à? Mai Thành cộng 2. Thành cộng 2. Nguyễn Hà âm 1 lại cộng 3 bây giờ nghĩa là đấy. xanh tiếp nhá à, chờ những giây cuối này đến đi dài thì ờ, giảm volume mọi người có thể đánh đều tay giảm volume nhá ưu tiên bắt xanh nhá ưu tiên bắt xanh nhá xanh đi hồng cộng 1 ok đức lộc à, lộc lộc đánh máu thế lệnh nào à nào cũng theo à <laughs> lên nào rồi lên ngắm thôi lên cao quá thì cầu nó không dài lắm đâu lên dài đi chắc lộc gấp lệnh ok win nhá rồi nguyễn hà có lãi chưa nhở bạn nguyễn hà này có lãi chưa ừ. cái cây nến ờ, kết quả vừa rồi nó đi dài quá ngân Hà lãi mấy rồi cái cây kết quả thì giải thế cái uh, nền order này ờ, xuống đỏ đóng đặc bắt xanh còn giữ nguyên này order xanh giữ nguyên này cũng bắt xanh order này bỏ qua bỏ qua bỏ qua bỏ qua bỏ qua nó là một cây nến búa rồi búa đỏ rồi cây nến đảo chiều rồi còn ai bất đu đu, đu, đu cầu bất chấp thì cứ đu nhá ai theo trường phái ờ, đu bất chấp không nhìn đến thì cứ đu đi à, hạnh vẫn đu ai lì lì cứ đu thôi màu xanh rồi đấy mọi người đi được ờ, uh, 6 cây rồi Nguyễn Hà vẫn đu ngon bóng hình không đu thì mình thấy cái cây đến ờ, này nó tạo thành cây nến búa này cái dấu hiệu đảo chiều nên là mình không ờ, mình không ờ, đọc rút dâu tí nào mọi người đến tập này mọi người có thể giảm volume đúng rồi nhá có thể giảm volume hoặc đi đều lệnh nhá không được cấp lệnh đâu ưu tiên bắt xanh thôi vẫn bắt xanh đi bu bao giờ bao giờ nó ra ba bảng thì dừng kéo lên anh em ơi <clears throat> rồi lên nào ok ok ok đủ đủ đủ đủ win rồi win rồi bây giờ ơi mình đánh bé thế nhỉ đấy, mà mình vẫn mình đánh demo mà mọi người rồi mọi người à, có tỷ lệ lãi rồi thì à, có cần à, mọi người cứ đu nhé đu đi quản lý vốn giảm volume xuống lệnh này xuống đỏ sâu sâu tí nữa đánh càng đẹp này còn giữ nguyên thế này thì giảm volume nhỏ nhất có thể nhá giảm volume nhỏ nhất có thể theo xanh tiếp thôi không bắt đỏ đây nhá thế cái order đỏ này xuống sâu tí nữa nó đóng cái này hơi hơi chơi vơi rồi lên nào lên lên lên lên lên hôm nay ai ai lì ai lì cứ đu bất chấp là ăn có cái lệnh này mình bỏ này. lệnh này ăn mình bỏ này thôi là đúng đi nào ok ok win rồi ok win nhá rồi cứ ưu tiên bắt xanh thôi mọi người nhá đừng có suy nghĩ bẻ cầu đây bẻ cầu là ra ra đi nhảy cầu ra đê đấy Thôi, đâu có tỷ lệ lãi rồi thì cứ mọi người có thể bất chấp đu không cần nhìn đến đâu giảm volume hoặc là đánh đều tay nhá thế còn đoạn cuối cầu này không không phải lúc chúng ta gấp lệnh định à, bắt bắt xanh từ từ đây từ cái lệnh này bắt xanh từ lệnh này hai gần như gần gần đầu cầu bắt xanh từ lệnh này đứng im nào đứng im nào thôi con này đi bộ xuống rồi đứng im đứng im rồi quên rồi chúc mừng mọi người ok ui rồi cầu dài miên man đi nguyên cái bảng này nữa ngon nhỉ rồi ưu tiên bắt xanh tiếp cứ đu đi mọi người nha, cứ đu đi đu đi đu đi tầm này có lãi rồi thì cứ đu đi gãy hai cây thì ờ, xem xét nghỉ hoặc là gãy một cây thì xem xét nghỉ tùy khẩu vị rủi ro của mỗi người nhá đoạn này không không khuyến khích đánh đỏ ai đánh đỏ tầm này ai đánh đỏ từ từ đoạn này về đây chắc cũng cháy tài khoản này nếu tại vì thua là mọi người hay gấp lệnh dễ đóng đầu ôn in lắm nào ui ôi nhích xuống rồi lên lại lên lại được không lên lên rồi ui rồi ôi cầu dài quá anh em ơi đu đi mọi người nha tiếp tục đu thôi tí tương tác ở zoom sau đu bao giờ gãy thôi cầu này không đu thì cầu nào đu nữa nhỉ tí nữa mình sẽ tổng kết uh, lợi nhuận về lãi bao nhiêu sẽ tính trung bình ra là dụ này uh, lãi bao nhiêu phần trăm nhá xanh tiếp xanh xanh tài khoản xanh tài khoản còn một bữa hay dùng lên nào lên nào cái cây này dâu rút hơi dài cây này chắc lên được không cây này uh, rút xuống rồi cái cây uh, order xanh rút dâu hơi dài lực đẩy xuống hơi mạnh ok cô một cây nhá gãy cây nữa thì xem xét nghỉ xem xét uh, chốt zoom bởi vì là mọi người có lãi rồi kể cả những người vào sau nhé những khi vào sau thì không dính hai lệnh hay ba lệnh thủ mình ban đầu vẫn ưu tiên bắt xanh nhá mọi người ưu tiên đều tay không gấp lệnh xanh tiếp nhá xanh tiếp xanh tiếp xanh tiếp xanh đi lên nào đi ờ, một bảng này nữa thôi nhỉ một bảng này thôi là là nghỉ được rồi không cần sang bảng tiếp theo <laughs> à, lại nhích xuống rồi thế nào ok thu hai lệnh mọi người ai có lãi mọi người uh, tương tác vào trong zoom với mình nhá xem mọi người lãi bao nhiêu nhá rồi có thể dừng cầu đi nhá mọi người nhá có thể dừng cầu nhá ai đu tiếp thì uh, tùy khẩu vị rủi ro của mọi người nha mình không uh, khuyến khích mọi người đu tiếp nha mọi người tương tác vào zoom với mình nhá xem là lãi lỗ như thế nào nhỉ Mỹ Hạnh cộng 25 đô ok 25 đô là 30% vốn đấy cây này lên xanh không ừ, đấy ai đu xanh những gãy này mọi người ờ, tương tác ở zoom với mình nhá xem là lãi đỗ nào mình chốt zoom nhưng mình không quánh nữa đâu alo cả nhà mọi người uh, báo lại cho mình nào người tương tác mình nhá Nguyễn Hà Nguyễn là lãi bao nhiêu rồi Đức là Nguyễn 10 ờ, mọi người Hồng ờ, uh, Nguyễn mọi người tính phần trăm đúng mình nha để mình báo ra đấy nhỉ Đây hòa này 1 2 3 4 mọi người ơi mọi người uh, tác mọi người win bao nhiêu phần trăm tài khoản của mình nhá để mình uh, cho vào bảng tổng kết uh, tổng kết lợi nhuận ngày nhá hãy cộng 6 phần trăm mọi người uh, tương tác phần trăm tài khoản của mình nhá để mình uh, tính uh, trung bình uh, thì cho vào bảng ờ, lợi nhuận ờ, của group này tám phần trăm Mai Thanh tám phần trăm à ừ đánh đánh uh, chắc đánh đánh một đô một win tám mà Hồng tám phần trăm Nguyễn Hà Nguyễn Hà lãi bao nhiêu phần trăm Nguyễn Nhung 9% hay à Sao Hạnh 16% mà lãi được 25 đô đấy đánh to Nguyễn Hà 8% ok thì vậy thì mình sẽ tính trung bình có 8 6 8 9 ok chúc mừng cả nhà nhé ờ, mình sẽ chốt zoom ở đây mình sẽ chốt zoom ở đây đu được một cái cầu xanh ờ, ở ờ, cái phiên zoom này chúc mừng cả nhà đã có lãi hẹn mọi người ở các uh, phiên uh, zoom tiếp theo có thể mình sẽ cái mình sẽ lên zoom hoặc là mình sẽ lên uh, coffee chay tùy uh, tùy uh, tình hình uh, từng hôm tại vì có hôm có những hôm mình sẽ không mình không tự tin kiểu coffee chay có những hôm mình tự tin kiểu coffee chay thì mình sẽ lên coffee chay còn không tự tin mình sẽ lên zoom để phân tích và mọi người uh, dùng máu mọi người uh, cùng nhận định thì mọi người vào lệnh không cùng nhận định mọi người ngồi xem và và và hoặc là đánh ngược thì mình à, mình mình, mình cắt cái ảnh phát mọi người cho mình à, xin à, một lời tương tác cảm ơn nhá cả nhà tương tác cho nhau ừ. cùng nhau năng lượng nhá ừ. ok Rồi mình sẽ tắt Zoom nhá. Chúc mừng à, cả nhà có lãi ở phiên Zoom phiên 3 giờ. Chúng ta đu được một cái cầu xanh. Đó. Hẹn à, gặp lại mọi người ở các Zoom tiếp theo. Chúc mừng cả nhà. Bye bye mọi người nha.